Rồi, thì ờ, đây các bạn thấy nè, tiền 7,21 ờ, đô của mình là hoàn được hoàn tiền trở về rồi nè. À, bây giờ là mình được hoàn tiền rồi nha các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện rút lại cho nó đúng lần nữa nè. Thì ờ, đây mình vào phần số dư này nha. Đó, trên giao diện mình vào phần số dư này. Đó. Xong sau nữa số dư tài khoản 7,29 rồi hôm nay mình sẽ rút hết à, địa chỉ ví của mình các bạn lưu ý này là email hoặc số điện thoại quá là mình sử dụng à, cái địa chỉ USDT là không được nữa các bạn ha là sai ha bây giờ mình nhập số điện thoại vào này rồi kiểm tra lại lần nữa rồi số tiền mình rút ít nhất là 5 đô nhưng giả sử mình rút hết rồi đó mình rút hết rồi sau đó ờ, <clears throat> kiểm tra lần nữa nè rồi ok ok rồi các bạn bấm xác nhận nè xác nhận đây là cái địa chỉ ví BNDC của mình nhé các bạn ha rồi yêu cầu rút tiền thành công vui lòng xác nhận thông tin rút tiền được gửi về email của bạn để hoàn tất việc rút tiền Đó. chờ xác nhận rồi mình qua bên à, à, người ta gửi này Ola City này confirm email upon withdrawal này Đó, xác nhận mình đọc kỹ lên nữa mình copy cái này nè, mình dịch cho các bạn xem nè Rồi, Văn Hưng thân mến là hệ thống Ola City vừa nhận được yêu cầu rút tiền của bạn với nội dung sau này. Số tiền thế này, địa chỉ ví vncc thế này, và kênh thanh toán thời gian trả lại rút địa chỉ IP à, vui lòng nhấp vào liên kết để xác nhận yêu cầu của bạn và hoàn tất việc rút tiền liên kết xác nhận đó rồi bây giờ mình quay trở lại mình thấy là ok ổn rồi ha các bạn ha là mình 0862399793 à, rồi ok xác nhận đó số dư của mình hết không còn xác nhận rút tiền thành công rồi nó trở về trạng thái chờ duyệt này 7,29 đô này vào lúc 9 giờ 44 phút 14 giây ngày 29 tháng 9 năm 2020 đây 9 giờ là 9 giờ giờ là 9 giờ 44 phút đó chờ duyệt rồi bây giờ mình qua ví VNDC của mình ví VNDC của mình trước ha đó cái ví VNDC của mình này. À, ờ, khi mà mình rút về nó sẽ tiền nó sẽ dưới dạng USDT hiện tại là USDT của mình là chưa có đồng nào hết thì mình chờ ha mình chờ giờ mình load lại xem lần nữa nè rồi chưa về bây giờ mình chờ chút xíu ha coi rồi rồi đây các bạn thấy nè à, nãy á, số dư của mình là 7,29 bây giờ là mình đã rút hết rồi không còn đồng nào nữa ha đó rút hết rồi vào lại số dư coi thử coi là về chưa tiền về chưa coi là trạng thái chờ duyệt đã trở thành đã thanh toán chưa thì vẫn là chờ duyệt chưa ha rồi mình à, qua bên à, địa chỉ ví Người khác lại coi thử Chưa ha Tiền chưa về ha Rồi chờ chút xíu nữa các bạn Rồi Thì à, trong thời gian chờ Mình sẽ giới thiệu à, Trong thời gian chờ Mình sẽ à, Hướng dẫn các bạn Đối với những à, bạn mà đã tham gia Ola City rồi thì thôi còn những bạn nào mà mới lần đầu tiên khi mới vào á xem mình hướng dẫn các bạn À, cách rút tiền để các bạn biết được rằng là là city thì mình có rút được tiền hay không rồi thì đối với những bạn mà chưa tham gia la city và các bạn đang trong giai đoạn tìm hiểu thì mình hướng dẫn cho các bạn cái cách để các cách kiếm tiền trên la city này các bạn vào mục kiếm tiền ha nó vào mục kiếm tiền rồi thì ở đây á, mình à, vào trong mục kiếm tiền này á, thì à, có các cái à, nhiệm vụ để cho mình kiếm tiền ở đây mình thấy là có 4 nhiệm vụ 8 nhiệm vụ 10 nhiệm vụ Đó. ở đây mình có các cái nhiệm vụ nữa nè nhiệm vụ tải à, app cái app tài khoản ngân hàng của MB MB Bank của quân đội ha đó cái này là là dành cho Android là phần mềm Android nhận dành cho trình duyệt iOS này trình duyệt Android rồi à, mua bảo hiểm FWD với 99.000 đồng thì được à, thưởng ngay 137.000 đồng tức là mình lời được 38.000 à, ha tức là mình mua một cái bảo hiểm này mình vừa có mình vừa có một cái gói bảo hiểm cho mình mà mình vừa được kiếm được thêm 38.000 đồng đó sản phẩm sản phẩm rất là đa dạng từ giáo dục y tế tài chính này hưu trí và nhiều lĩnh vực khác nó à, khi mà các bạn à, à tự thực hiện đó, các bạn được 38.000 và có một cái bảo hiểm thứ hai nữa các bạn chia sẻ link đó. các đây là tiền thưởng này gần 6 đô ha chia sẻ link cho người khác khi mà người, người chia sẻ cho link cho người khác đó và khi mà bạn chia sẻ link cho người khác á, thì à, người khác thực hiện mua cái sản phẩm à, FWD này thì các bạn cũng được à, tiền ha thì tiền đây này quy định tiền là mình sẽ được 3% thu nhập 3% thu nhập của các thành viên của 7 level 7 level của bạn từ nhiệm vụ này đó nếu như mà bạn à, thành viên tuyến dưới của bạn thành viên tuyến dưới của bạn mà thu nhập từ cái chia sẻ FWD nè các bạn cũng được anh các bạn được cá 3 phần trăm ha 3 phần trăm từ tuyến dưới của mình rồi ngoài ra bạn mua bạn tự thực hiện mua thì bạn được thưởng gần 6 đô thêm cái sản phẩm bảo hiểm mình xài cái sản phẩm bảo hiểm lại có thêm 6 đô nữa rồi nếu bạn chia sẻ link cho người khác thì à, các bạn sẽ được 60 ngàn ha rồi các bạn à, chia sẻ link giả sử là chia sẻ link copy luôn hả rồi cái um, điều kiện chấp nhận này mức thưởng chi trả là bạn sẽ được 137.000 đồng cho một người à, đăng ký cái link của bạn đăng ký mua sản phẩm FWD thông qua cái link giới thiệu của bạn và mình được 3% thu nhập từ tuyến dưới của mình đó điều kiện là khách hàng điền thông tin mua gói bảo hiểm mà hoàn tất thành công này được chưa các bạn rồi để kỹ lưỡng hơn đó các bạn vào trong đây mình xem ha, giới thiệu này điều kiện chấp nhận điều kiện từ chối nè và các cái quy định khác đó đó là đối với nhiệm vụ FWD ha đó nhiệm vụ tải à, app mb này rồi à, chiến dịch liên an rồi chiến dịch vndc rồi à, làm nhiệm vụ xem quảng cáo này. rồi uh, rút gọn link nó nhiều bây giờ mình vừa giới thiệu với các bạn là hai hai cái nhiệm vụ để mình kiếm được tiền đây đây là nhiệm vụ rút gọn link này các bạn sẽ kiếm được thêm tiền rút gọn link như sau đó các bạn thấy thì vừa rồi mình mới làm à, có à, mình rút gọn rất là nhiều link mình đi chia sẻ thì cái số tiền cứ 1.000 lượt click là mình sẽ được 1,6 đô này đó thì doanh thu vừa rồi của mình thì mình được à, à, mình đã được 42 lượt click là 0,0668 đô đó thì ờ, dễ thôi khi mà bạn à, bạn à, lên trên video bạn có một cái đường link nào đó bạn bấm vào copy cái link đó vào cái nút gọn link nè các bạn dán vào đây đó giả sử mình dán vào đây xong rồi mình chỉnh sửa cái đường link theo ý muốn của mình rồi mình bấm rút gọn mình sẽ lấy được cái đường link lấy được cái đường link à, mình đem đi mình chia sẻ đây đó là những cái à, link mà trước đó mình đã từng làm đó mình từng làm này mình chia sẻ ở trên cái ờ, cái kênh ổ phim hay của mình nhé. ổ phim hay của mình thì à, khi mà họ bấm vào đó họ xem à, họ xem phim của mình mình sẽ kiếm được thêm thu nhập các bạn ạ à. đây cái mình cho các bạn xem luôn cái ổ phim hay của mình nè à đó mình hay chia sẻ cái link rút gọn này trên cái kênh ổ phim hay của mình Đây Mẫu phim hay nè Đó hiện tại là cái trang này của mình á Là có 1367 lượt theo dõi và 1340 lượt thích rồi Đó Đó thấy chưa các bạn đây sau khi mà các bạn à, copy cái link copy cái link ở bên đây này ví dụ như này kẻ đào tạo tạo giấc mơ này mình copy cái link này ha copy cái link này đó xong rồi mình qua bên cái kênh ổ phim hay của mình mình dán vào đây này đây các bạn thấy không đó dán vào cái đường link này thì đây là một cái đoạn phim đây là một cái cái cái đoạn phim mà à, mình giới thiệu cho mọi người nếu là mọi người mà hay thấy hay thích thì họ bấm vào cái đường link này đó họ bấm vào cái đường link này để tới được cái trang phim tới được cái trang phim là họ xem nè được rồi tới tiếp đây khi mà họ bấm vào cái đường link đó họ xem thì à, nó sẽ chuyển tới cái trang phim này phim vcool.net này đó và họ xem cái bộ phim đó như thế nào như vậy á, mình kiếm được tiền mình kiếm được tiền từ việc giới thiệu từ việc giới thiệu cái bộ phim này cho cái trang phim này hoặc là mình thấy hay mình chia sẻ mọi người tới cái trang đó mình xem thì mình có được kiếm được thêm tiền từ việc rút gọn link như thế nào đó rồi mình chia sẻ các cái link này, trên trang của mình đây đó chia sẻ trên trang của mình đó, mình đặt các cái đường link đây là các bạn thấy chưa đó đây là mình uh, chia sẻ lại còn đây là những cái video mà mình uh, chia sẻ link trực tiếp này. chia sẻ link trực tiếp đó là cái cách kiếm tiền từ nhiệm vụ rút gọn link ở trên Ola City ha rồi hôm nay biết sao mà chập chờn đó thấy uh, uh, nó chạy không được nhanh đó là mình kiếm tiền qua nhiệm vụ nó còn linh rồi nhiệm vụ xem quảng cáo xem quảng cáo này thì à, cái uh, xem quảng cáo này á, thì mình uh, hiện tại là mình đã xem hết quảng cáo rồi đây ví dụ xem quảng cáo này thì hôm nay á là mình đã xem hết quảng cáo rồi đó nhưng mà mình có một cái video để hướng dẫn các bạn cách để coi quảng cáo ha hướng dẫn các bạn cách coi quảng cáo thì ở cái kênh um, YouTube của mình á ở cái kênh YouTube của mình á, thì mình có hướng dẫn các bạn rất là chi tiết này các bạn à, khi mà các bạn vào kênh YouTube à, này của mình này thì à, các bạn sọt là sọt Văn Hưng Riverside Đó, Ola hả các bạn search thế này và nó ra cái trang của mình đó cái trang của mình rồi đó xong rồi ờ, các bạn vào trong cái trang mà mình chuyên và làm về ola lá đây cái trang mà mình chuyên làm về Ola dự án Ola cho các bạn này nó thì nó có cái à, mình hướng dẫn cho các bạn cái cách mà để mình xem quảng cáo đây cách tăng tốc xem quảng cáo này rồi à, à, xem quảng cáo kiếm tiền trên Ola như thế nào này đó thì các bạn vào đây xem xem cái cách mà mình hướng dẫn các bạn cái cách để mình làm nhiệm vụ xem quảng cáo à rồi đó là nhiệm vụ xem quảng cáo rồi chiến dịch VNEC cũng có luôn cách làm chiến dịch VNEC ở trong đây này. các bạn vào đây chiến dịch VNEC thì các bạn à, vào kênh của mình qua bên cái chiến dịch VNEC nó vào à, tất cả các video đi này tất cả các video thì trong đây nó sẽ hướng dẫn các bạn cách này, xác thực VNEC này, rồi cách rút VNEC này về tài khoản ngân hàng này rồi đó rồi cái chiến dịch VNEC này mình mình giới thiệu ở trên đây này các bạn vào trong cái kênh à, Văn Hưng Riverside à, xem ha đó đây là kênh Văn Hưng Riverside của mình này này à, cái bản mặt lạnh lùng con thạch sùng này đó các bạn vào đây này coi đó được chưa các bạn tiếp rồi nhiệm vụ VNDC rồi chiến dịch Lian cũng vậy chiến dịch Lian đó, thì à, chiến dịch Lian thì mình à, hướng dẫn chi tiết mình hướng dẫn tất cả các cái chiến dịch này á, bên cái blog của mình cái blog uh, à, blog của mình, mình hướng dẫn chi tiết hết ví dụ đây uh, à, trang à, Ola của mình thì đây bỏ vô cái trang à, đây là cái giao diện đây nè cái blog của mình nó cái blog của mình là văn hưng ola blogspot đó thì ở trong đây mình sẽ hướng dẫn các bạn à, đầy đủ chi tiết à, tất cả các cái dự án mà mình đang làm á đó dự án à, à tham bất này dự án tham bất là cái dự án mà rất là uy tín mà có rất nhiều người kiếm được tiền à, kiếm được 50 đô 40 đô 50 đô trong một tuần đó các bạn chỉ từ cái dự án tham bất này rồi cái à, à, trang SBTC này rồi trang Hana đây là những cái trang mà kiếm tiền uy tín mình rút rất là nhiều lần rồi đó đó tất cả các chiến dịch mà mình làm trong đây có à, FBTC này Bray này Hana này Ola City Thambuk đó thì các bạn vào xem à, chi tiết ở trong đây mình hướng dẫn các bạn ha đó. rồi giờ mình à, quay trở lại coi là tiền đã về ví chưa ha rồi thì các bạn chờ mình chút xíu ok vẫn là ở trạng thái chờ duyệt rồi mình à, chịu khóa chờ thêm chút thường á, theo quy định là trong vòng 24 giờ là nó sẽ trở về ví của mình thì các bạn là cứ à, trong thời gian chờ các bạn có thể làm các cái nhiệm vụ khác làm à, các cái nhiệm vụ khác chơi ha đó rồi rồi rồi bây giờ mình kiểm tra các bạn thấy nè tổng số tiền rút là 7,29 đô nè đây thành công các bạn ha số tiền mình rút là trận thành công này. 7,29 đô vào 9 giờ 44 ngày 29 tháng 9 2020 này. ok rồi ha rồi mình uh, ra qua mail kiểm tra đây rồi, Văn Hưng thân mến, chúc mừng bạn đã rút thành công với số tiền là 7,29 đô này về địa chỉ ví của mình đây nè đó vậy là vậy là Ola thực hiện thanh toán cho mình nha các bạn nha rồi mình à, dịch cho các bạn xem này Rồi bạn Văn Hưng thân mến, chúc mừng bạn rút tiền thành công với nội dung này nè. Số tiền rút là 7 đô với địa chỉ ví này, kênh thanh toán VNNC. Nó thời gian lệnh rút là 10 giờ 50 10 giờ 50 phút. Đó, vậy là Ola đã thanh toán cho mình uy tín nha các bạn nha Rồi à, ra trang tổng quan xem lại số dư tài khoản còn 0,002157 đô thu nhập đã duyệt 7,29 đô này mình đã rút rồi. đó vậy là Ola thanh toán cho mình uy tín nha các bạn nên các bạn yên tâm mà làm nha rồi Rồi, đây à, bây giờ mình à, qua thử cái ví VNDC nha. Đây, 7 ví VNDC của mình đây. 7,29 đô các bạn thấy chưa nào? USDT, tức là mình sẽ, sẽ gửi về dưới dạng là USDT là 7,29 đô. Đó. Vậy là Ola thanh toán cho mình uy tín nha các bạn. Nên các bạn yên tâm và mình à, chiến thôi ha. Này.